Minh Toàn à, xin trân trọng kính chào quý bà con cô bác hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại chợ ờ, hoa và cây cảnh của văn Phúc và hôm nay Minh Toàn thấy rất là nhiều cây đẹp và Minh Toàn muốn quay lại một số cái hình ảnh để gửi đến quý bà con cô bác nhằm giúp bà con cô bác hiểu thêm về cái cây cảnh ở khu vực này à, đây có cây hoa giấy rất là đẹp luôn đây đấy này rất đẹp luôn đây khá là to ở đây đây có cây sung rất là đẹp cây sung này. này khá là đẹp luôn các bạn giữ một cái ảnh ở cái sông này thưa các bạn ở trong này là mình toàn đang đứng ở tại đây là một cái vườn cây và vườn cây ở đây thì ờ, bạn à, thấy ở đây vườn cây rất là nhiều cây dáng rất là đẹp cái dù khá là đẹp đúng không ừ, rất là nhiều cây đẹp luôn đợt này cũng là gần Tết thành ra là cũng uh, các cái cây về, về trưng bày ở đây thì cũng rất là nhiều mẫu mã nhưng mà bên cạnh đấy thì à, ngày thường mà khi mà chúng ta đến với chợ hoa của Văn Phúc thì à, cũng à, bắt gặp những cái cây rất là đẹp như thế này luôn đây rất là đẹp như thế luôn có, có cái thế này có quả to quá luôn có quả rất là to luôn đây đây là vườn một cái vườn cây vườn cây này khá là đẹp trồng trong chum trong ấy rất là đẹp luôn trồng à, trong các cái chum như thế này các bạn cây xanh này đẹp này. xanh này rất đẹp luôn đây đây cũng có một cái cây thế rất là đẹp luôn và hôm nay mình Toàn sẽ đi một vòng của cái chợ uh, chợ đồ cũ này nhằm gửi đến à, các bạn một số cái à, hình ảnh về chợ đồ cũ đồ cũ cũng như là cây uh, cây cảnh ở đây à, đây là một cái khu mà chơi uh, chơi cờ khu này khu chơi cờ đây có cây ờ, cây cây cây sung rất là đẹp luôn gốc rất là to đây. gốc rất là to luôn đây là vườn cây cảnh à, Hải minh Hải minh nhiều cây rất là đẹp Ôi, có cây thế quả hai triệu luôn nhiều cây rất là đẹp ở vườn cây Hải minh đấy là cái khu vườn cây còn cái khu uh, mình toàn sắp đến đây là cái khu đồ đồ khu nhiều đồ đẹp quá nhỉ có có có cái dây sạc của cái này không chị hỏi chúng toàn sẽ mua một dây sạc như thế nào biết có không có dây sạc của cái chân này không chân vuông vuông món đồ cũ đồ cũ luôn nhiều đồ rất là đẹp thì mình toàn sẽ vào để mua hỏi mua có hay không anh ơi cho em hỏi chút mình có cái dây sạc của cái này không cái chân buông buông có Ồ, ở đấy có rất là nhiều mẫu mã đây đây, cho hỏi mình có cái dây sạc của cái này Em ơi Cho anh hỏi mình có dưa sản không? cái gì cũng có luôn được như cái gì cũng có luôn từ máy tính đến tất cả mọi thứ